con covid là ông năm trèo mà trong kinh sấm đức thầy nói cái dấu thiên tâm là chiếc thiền bát nhã mà kinh sấm đức thầy nói chớ nóng nảy sân chi hư việc phải đợi thời vua kiệt hồi quy bài đó là đức thầy viết cho kiệt nhưng mà trên mạng kiệt không có nói mà đức thầy mới khiển trách thời thứ chủ nhật tuần rồi bữa nay ngày thứ mấy nay ngày thứ thứ bảy là mới hồi à, chưa đầy 6 ngày là vụ mấy ông bà hảo bởi nó lùm xùm lùm xùm không có đoàn kết với mình á đức thầy nó tự con không nói rõ về à, con cho họ hiểu đức thầy nói cái bài đó là hàng nghìn năm trước khi con ra đời hôm nay con đã xuất hiện thì con phải nói cho họ hiểu đó là nguyên văn đức thầy dạy kiệt lên mạng nói mà kiệt còn chưa dám lên mạng hôm nay chuyện nói trước để vài tuần nữa thì lên chuyện nói để cho mấy ông hòa hảo quản hồn còn mấy ông tin nữa hay không là chuyện khác tại khi mà kiệt nói là phần của kiệt còn mấy ổng mà cứ bướng mà cứ cãi mà chửi á, là lỗi của mấy ổng còn hơn là bây giờ mấy ổng chửi mà mình không nói thật thì mấy ổng giống như cố tình mà ổng chửi nữa đức thầy nói vậy đó thì cho nên mình phải nói thiệt ờ à, chuyện nó vậy đó mày còn ngoan cố mà chửi thiên tâm nữa thì là mày bị đức thầy cho mày gãy răng á nghĩa là đức thầy kêu phải giải thích thiệt luôn á chữ vua kiệt chứ không phải là vua việt hay không phải là tướng kiệt hay hào kiệt vậy đó là tên của mình luôn á ngài nói vậy đó ngài kêu kêu phải lên phải giải thích luôn á nó là làm thẳng luôn vậy đó <laughs> cho nên cái này cũng hơi căng nè à. nãy nè nhiều chỗ gặp lắm đây là bên